操作。 toàn tiếng ếch nhái với cháu chuộc thôi các bạn 哪里？ chết này toàn tiếng nhái với kêu thôi các anh em ạ ở quê mà thích lắm